và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe 8 chỗ ngồi chúng ta đi cả gia đình luôn rất là thuận tiện luôn Đấy, điều đặc biệt là thuận tiện đối với à, cái khách hàng chúng ta ở khu vực à, miền núi à, vùng sâu vùng xa Ờ, điều kiện ờ, đường dốc ờ, đường đèo hay là điều kiện đường xá còn chưa tốt ấy, đi chiếc xe này thì quá hợp lý luôn hoặc anh em chúng ta đi công trình công trường hoặc chúng ta đi gia đình đều rất là tiện dụng nha quý vị nhá máy và động cơ của chiếc xe này thì đã được khẳng định rất nhiều năm rồi rất là khỏe và rất là bền bỉ luôn quý vị nhá ít hỏng vặt và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 đã lên đèn cột lốp treo rồi quý vị nhá Đấy, la răng đúc đầy đủ hết nó có một cái màu ghi xám đây quý vị cũng là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Mitsubishi này Đấy, đèn cột lốp treo rồi và đăng ký 8 chỗ ngồi quý vị giá thì cực kỳ hợp lý chỉ chỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng một chiếc xe này và chiếc xe này thì đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam thân vỏ cực dày Đấy, cho nên tính đến thời điểm này chiếc xe này vẫn chưa có một vết mọt mục nào đâu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 cái đèn pha phía trước bên phụ đây cũng còn khá trong quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hay nố hay bị nứt vỡ hay bị bạc màu đâu quý vị và cái bằng ca lăng của nó đây và biểu tượng Mitsubishi một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản và cái mặt đèn pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn khá trong quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị bạc màu sơn bạc màu đâu quý vị nhá ba đờ sốc còn khước khít không bị à, đắp ma kít nhiều không bị nứt vỡ quý vị và à, cái lốp phía trước đây chúng ta thấy còn khá dày với lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái khoang lốp của nó đây còn rất là sáng luôn tôn vỏ thì có, có cái dòng Mitsu này thì rất là dày luôn cái gì nhá đây cận cảnh thân vỏ thì càng đét luôn chúng ta thấy mua về sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác đây và cái lốp sau đây cũng còn rất là dày luôn vẫn còn dâu đây quý vị này Đấy, vẫn còn tàn lông và khoang lốp của nó đây không dấu hiệu gì của sự mòn mục quý vị nhá cái gót khoang lốp đây nó còn sáng như thế này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 không bị có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu trần vẫn là trần nỉ theo xe quý vị nhá còn căng đét luôn không bị sờn xù một chút nào đâu điều hòa hai vùng rất là mát điều hòa cực mát luôn quý vị nhá đây cái táp đi cửa của nó vẫn là nỉ zin theo xe Đấy, và kể cả cái tay cửa đây cái chủ nhân người ta bọc uh, uh, cái uh, nhựa 3D rất là đẹp luôn keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó còn sáng trưng luôn không bị mọt mục một chút nào đâu quý vị nhá tiện đây quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây chúng ta thấy gầm ghiếc đây còn sáng trưng nhựa tôn của nó sáng trưng sắt xi thì xanh lét và vuông đét chưa không vết dầu mỡ quý vị nhá quay rất là kỹ cho quý khách hàng luôn và xem xong video chúng ta có thể định giá được đến uh, trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi đây cái tabi cửa phía sau đây vẫn là nỉ cái phần nhựa phía dưới đây cũng còn khá là sáng keo chỉ của nó đây quý vị Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây để tiếp xúc với nước này đây cái gót phẳng lốp này chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, chuyển máy quay sang phía bên uh, lái Đấy, với cái góc quay phía bên lái đây chúng ta thấy cái tắp lô của nó đây nhựa của nó còn khá là tươi cái tắp bị cửa đây các phi bấm lên xuống kính đây keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị không mất một phân nào đâu quý vị cái hàng ghế thứ nhất đây ấy được may rất là căng và cũng rất là cầu kỳ luôn cái hàng ghế thứ hai đây quý vị à, cũng còn ngồi rất là rộng rãi quý vị nhá không bị dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu quý vị nhá đây cái tắp đi cửa của cánh sau bên lái đây quý vị keo chỉ của cánh sau bên lái đây đấy. đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá bây giờ là cái cốp sau một chiếc xe như đã cam kết là zin 100% nó bị cái chốt cửa bên trong này rồi tôi thử mở xem zin hết quý vị nhá cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm thôi đó là giới thiệu thì phải giới thiệu kỹ từng chi tiết một cho quý khách hàng đây và bây giờ tôi à, giới thiệu đến cái cốp sau đây đấy, chúng ta thấy đây này các con ốc này chưa lần mở quý vị nhá keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị zin từ A đến Z luôn đây lỗ nỉ của nó vẫn còn này sáng trưng này keo chỉ đây quý vị đấy các lỗ của nó đây còn vuông đét đây, hai bên má của nó đây không dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá bên má bên này cũng vậy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu tất cả mọi thứ còn zin nguyên bản tên tư nhân chính chủ quý vị và các bạn quan tâm thì nhanh tay nhắc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này Đấy, và bây giờ xin phép quý khách hàng đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ Đây, cái tắp đi cửa của nó đây tắt lô rồi còn khá là sáng quý vị nhé đấy nào, bây giờ tôi xin phép được mở cái khoang máy ra xem động cơ của nó thế nào nào đấy máy đang nổ mới nổ rất là ngon luôn đấy quý vị mở cái cabo này xem đây, cái cabo phía trước đây quý vị đây, keo chỉ của cabo phía trước đây các lỗ bấm đây quý vị vẫn còn tròn xe đây lỗ bấm đây tròn xe đây lỗ bấm đây tròn xe luôn tinh tám ở nhà sản xuất đây đấy keo chỉ của nó đây hai bên má đây quý vị đây cái răng phía trước đây đấy lỗ bấm đây đây răng nó đây máy thì khô ráo nhá máy cứ kêu em luôn vị đứng gần không nghe thì máy nổ máy đang nổ nhá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 tính đến thời điểm này mà nó còn chất như thế đứng gần không nghe tiếng máy nổ máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy mua về sẵn đi sơn si sạch sẽ nội thất còn khá là đẹp đấy và bây giờ là một chút nội thất đây chúng ta thấy cam lô của nó đây màn hình nhá quý vị nhá đấy màn hình cam lùi đầy đủ hết màn hồi màn hình đây quý vị nhá đấy rồi là cái tắp đi cửa của nó đây keo chỉ thì không giới thiệu làm gì nữa zin 100% phần trăm không một phân máy đang nổ máy nổ cực êm luôn nhá quý vị nhá đấy đứng gần không nghe tiếng máy nổ đồ Việt nó cũng còn chạy rất là bốc luôn đấy quý vị đăng kiểm thì vừa đăng kiểm xong đăng kiểm đến tận cuối tháng 11 năm 2020 mới hết đăng kiểm quý vị nhá đấy và một chút cái cái cửa sau nữa nè để kết thúc video giới thiệu xem này rất là sáng nha quý vị nhá giá bằng xe máy chúng ta nhanh tay nhanh lên nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này mùa hè rồi chúng ta ngồi trong chiếc xe này rất là mát luôn quý vị nhá che nắng che mưa mà ngồi trong nó an toàn Đấy, không có nguy hiểm như xe máy đâu